xin chào tất cả các bạn à, Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì à, các em đã có mặt ở phần phát trực tiếp này cùng với chị chưa? Hiện tại thì à, chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi Và bây giờ là 12 giờ đúng không ạ? Nếu như mà các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị Để chị biết nha, được không nào? Xin chào các em, ngày hôm nay chúng mình có một cái phần mà chị nghĩ là sẽ cực kỳ là bổ ích và cần thiết cho các bạn chuẩn bị thi học kỳ đấy, đúng không ạ? Kiến thức phần đọc hiểu. Có lẽ đây cũng là một trong những cái phần mà khiến cho các bạn cực kỳ mông lung này, lo lắng này. Nhưng mà hy vọng là với cái buổi ôn ngày hôm nay của chúng mình thì có thể giúp cho các bạn sẽ hoàn thành thật là tốt bài thi của mình nhá. Được không nào? Sớm thôi, chị sẽ có một cái phần phát trực tiếp để ôn học kỳ 2 cùng với các bạn. Ở đây thì không biết là đã có bao nhiêu bạn thi học kỳ 2 rồi. Các em. <laughs> Xin chào các bạn nhá. Ngày hôm nay ấy thì chị không có cái dựng điện thoại đâu Thế nên là bây giờ chị đang cầm tay đấy Các em thấy không? Vô cùng cống hiến <laughs> Một tay đang cầm và một tay sẽ dùng để chỉ cho các bạn Được không ạ? Thế nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý là nếu như mà các bạn bảo là Chị ơi, tại sao nó lại rung như thế? Thì à, rất là xin lỗi các bạn bởi vì ngày hôm nay chị không có cái kẹp điện thoại ở đây Nên là bây giờ chị đang phải dùng một tay để cầm nên là sẽ hơi hơi bị rung một tí các bạn thông cảm cho chị nhá Được không? Các em hết sức thông cảm với chị nha Được không nào? <laughs> xin chào, xin chào Các em ơi, đêm hôm qua thì Hà Nội mưa rất là to Và đồng nghĩa với việc là cái vườn bưởi trước chỗ chị à, cái vườn bưởi trước chỗ nhà chị bây giờ là bắt đầu ếch nhái là kêu loạn xạ luôn, loạn xì nhậu luôn. <laughs> các em có nghe thấy không? à thế à, ok. Ok Thanh Nga nhá, đang chơi đàn thì thấy livestream à. Chiều nay các bạn thi à? Ok, vậy thì sẽ đây sẽ là một cái phần ôn rất là cần thiết cho các em đấy. Ôi, mai thi học kỳ 2 luôn rồi á? À? Ồ, thế à, mai các bạn thi học kỳ 2 luôn rồi à? Chị ơi, free ship sách đi. <laughs> trời ơi là trời, mấy cái đứa này nhá. Suốt ngày chỉ dụ dụ chị thôi. À, chiều nay em thi à? Chúc các bạn chiều hôm nay sẽ hoàn thành bài thi của mình thật là tốt nha. À, chị ơi, chị ôn học kỳ 2 sớm sớm nha chị. Mai em thi á? Ủa thế à? Trời ơi, ok ok, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý nhá Các bạn ơi, à, duy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay Được không ạ? À? Duy nhất trong buổi trưa ngày hôm nay Chị sẽ dành à, 10 suất, thôi được rồi 20 đi 20 suất free ship cho các bạn với cái cuốn này Duy nhất cuốn này thôi ạ à. Đó là cuốn săn 8 cộng 20 cuốn nhá 20 bạn duy nhất được không nào? Bởi vì đây là một trong những cái cuốn mà ôn về phương pháp cực kỳ đầy đủ không những là giúp cho các bạn ôn thi học kỳ mà còn giúp cho các bạn có thể ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia nữa. Thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn phần đọc hiểu dựa trên cái phần kiến thức ngữ pháp mà được trích từ cuốn săn 8 cộng văn này. Nói chung là cũng vui là bởi vì một tay cầm điện thoại nhưng mà được cái là trong cuốn này đã có đầy đủ mọi thứ rồi thế nên không cần ghi gì cả. <laughs> Nhá, thế nên là không cần ghi gì cả các em ạ. À. Được không nào? Thế nên không cần ghi gì hết Đây, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá Đây các bạn ơi Ok, đồng ý không sao, nếu như mà chị mà không kịp thi uh, ôn thi học kỳ cho các bạn thì chị vẫn kịp ôn thi Trung học phổ thông quốc gia cho các em cơ mà. Phải không ạ? Nhá, ôn hôm nay là đẹp à? <laughs> đồng ý, đồng ý. Thôi được rồi, để chị tắt nhạc đã nhá. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn này. Các bạn đều biết rằng là phần đọc hiểu ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia hiện tại thì đang chiếm 3 điểm ở trong bố cục của đề thi. Đúng không ạ? Hiện tại đang ở hiện tại thì đang chiếm trong 3 gì ạ? À hiện tại đang chiếm 3 điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Ở phần này thì à, chị sẽ cung cấp cho các bạn những cái nguyên tắc để các bạn có thể làm phần đọc hiểu đạt được điểm cao. Thế nhưng các em cũng biết rằng là ở thời điểm hiện tại ấy thì kiến thức đọc hiểu sẽ được chia thành hai cái mảng chính. Một là ở cái dạng cơ bản. Đây là dạng uh, kiến thức nhận biết, tức là các em sẽ cần phải nắm được về uh, chủ yếu là những cái định nghĩa liên quan tới các cái vấn đề khác nhau như là phong cách ngôn ngữ, biện pháp tu từ, thao tác lập luận à, vân vân thì đấy là những cái vấn đề mà chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua thôi nhưng mà có một cái vùng kiến thức thứ hai mà có lẽ đây chính là cái vùng kiến thức tạo ra cho các bạn cái cảm giác kiểu sợ ấy sợ là vì sao là vì cái phần kiến thức thông hiểu này bắt buộc các bạn sẽ phải sử dụng tư duy để các bạn làm à, chúng ta sẽ phải dựa hoàn toàn vào cái khả năng đọc hiểu văn bản của chúng ta Thế thì mới gọi là câu đọc hiểu chứ, đúng không? Chứ câu đọc hiểu nào mà cũng có dấu hiệu hết, chỉ đi tìm dấu hiệu để trả lời thì có lẽ là sẽ không khai thác được cái tư duy của các bạn, được chưa nào? Thế nên bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một số những cái vấn đề này trước nhé các em nhé. Cái thứ nhất này, về phong cách ngôn ngữ các em ơi, chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ đúng không? Nếu như mà nói về phong cách ngôn ngữ thì chúng mình sẽ có mấy dạng chính nhở Rất là xin lỗi các bạn đấy, các em có nghe thấy không? Ở trước cửa cái chỗ mà chị làm đây này Nó trước cửa lớp học này Nó có một cái vườn bưởi các em ạ Mà nó có một cái vườn bưởi xong rồi kiểu nhà người ta không ở đây ấy Thế là bắt đầu là hôm nay hôm qua mưa to Thế bây giờ ếch nhái trong cái vườn bưởi đấy là kêu kêu khủng khiếp luôn Chị còn cảm thấy là đau hết cả đầu từ sáng giờ này <laughs> Nên là các em hết sức thông cảm nhá Được không ạ? À? Và chị nhắc lại một lần nữa nhá Và chị nhắc lại một lần nữa với các bạn Đó chính là Đây ạ à, Hôm nay chị sẽ dành cho 20 bạn may mắn có thể mua sách săn 8 cộng văn với gì ạ Với điều kiện là các em cáp lại màn hình Và một lát nữa nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Chúng mình sẽ cùng với nhau Có một cái 20 cái tấm vé để miễn phí ship Đối với riêng cuốn này thôi nhá Đối với riêng cuốn này thôi Ok đồng ý tí chị ra bắt luôn Làm ếch xào xả ớt luôn nhá <laughs> Được không? Gợi ý hay đấy Gợi ý hay Tí nữa là sẽ mà lội bùn đi ra bắt luôn nhá <laughs> Rồi các em ơi Đây Phong cách ngôn ngữ, đương nhiên rồi Chúng mình sẽ có 6 loại phong cách ngôn ngữ nhá Trước tiên này Phong cách ngôn ngữ mà chúng mình thường gặp nhất đó chính là sinh hoạt Đúng không ạ? Sinh hoạt nhé Đây là hình thức ngôn ngữ mà chúng mình sẽ sử dụng trong giao tiếp hàng ngày Và bởi vì nó là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Thế nên nó mang tính tự nhiên, thoải mái, ít trau chuốt Chủ yếu là trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm Được không ạ? Tiếp tục phong cách ngôn ngữ thứ hai mà các bạn thường gặp các bạn bảo là Chị ơi khả năng cao là cứ vào thơ là sẽ vào cái phong cách ngôn ngữ này ấy Đó chính là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật được không ạ? Chủ yếu là sử dụng trong các cái tác phẩm văn chương Và không chỉ có cái chức năng thông tin đâu Nó còn có cái chức năng là thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người Chính vì thế mà từ ngữ bao giờ cũng phải rất là trau chuốt, cô đọng được lựa chọn một cách kỹ càng được không ạ? Bên cạnh đó một cái phong cách mà các bạn cũng rất thường xuyên sử dụng Phong cách ngôn ngữ chính luận được không ạ? À? phong cách ngôn ngữ chính luận ở đây đó chính là khi mà người giao tiếp bày tỏ cái chính kiến và bộc lộ cái quan điểm của bản thân mình. Vậy là cứ có quan điểm là chúng mình sẽ có phong cách ngôn ngữ chính luận nhá. Được không ạ? Tiếp theo là phong cách ngôn ngữ báo chí Thật ra nếu như mà để các bạn gọi là phân biệt giữa báo chí và chính luận ấy Thì các em cần chú ý giúp cho chị đó chính là À đây là cái kiểu diễn đạt dành, dành cho cái lĩnh vực truyền thông Tức là nó cũng nói về những cái vấn đề ở trong xã hội Nhưng nó sẽ mang cái tính cập nhật hơn Được chưa nào? Bên cạnh đó chúng ta còn có phong cách ngôn ngữ khoa học đây là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu. Các bạn cũng sẽ thấy rằng là phong cách ngôn ngữ khoa học ấy nó sẽ thường mang cái tính hàn lâm nhiều hơn và đi chuyên sâu về một cái khía cạnh một cái vấn đề gì đấy. Được chưa ạ? Và cuối cùng là phong cách hành chính công vụ thì cái này chị sẽ không nói nữa nhá. À, dùng trong các cái văn bản thuộc lĩnh vực giao tiếp, điều hành, quản lý xã hội vân vân. Ok chưa nào? Không phải là nó giật giật đâu Mà là vì chị đang phải dùng tay để cầm <laughs> Thế nên chị cũng nói trước với các bạn là ngày hôm nay nó sẽ hơi rung rồi Các em lưu ý giúp chị nhá Hôm nay chị không có cái kẹp điện thoại Nên bây giờ là chị đang phải cầm tay Một tay cầm và một tay chỉ cho các bạn Đấy Các bạn muốn mua cuốn này Thì một lát nữa các bạn nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Và sẽ lưu ý là từ 1 đến 20 là sẽ được free ship Sau 20 là mất quyền lợi nhá Rồi Tiếp tục như sau này các bạn ơi, chúng ta có về phương thức biểu đạt Có một cái cách ghi nhớ khá là đơn giản Đó là có bao nhiêu phong cách ngôn ngữ thì có bấy nhiêu phương thức biểu đạt Tại bởi vì chị không có cái kẹp điện thoại ở đây nên chị không cố định được Vấn đề là như thế nhá Chứ không phải chị không muốn nó ổn định đâu em ơi Chị còn đang mỏi tay lắm đây này <laughs> được không ạ? Thông cảm cho chị hôm nay thôi Ngày mai có kẹp điện thoại là tất cả là em du ngay nhá Cố gắng một tí nhá rồi, thì chị nói rồi, bao nhiêu phong cách ngôn ngữ thì có bấy nhiêu phương thức biểu đạt. Và phương thức biểu đạt ở đây chúng ta sẽ có này, tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và hành chính công vụ, được không ạ? Chúng ta sẽ có tự sự ở đây là kể đấy, đúng không ạ? Sẽ phải có những cái sự việc nó trải qua một cái diễn biến và dẫn tới kết quả, đúng không? miêu tả ở đây là tái hiện lại các cái tính chất thuộc gì ạ? À? thuộc tính của sự vật giúp con người có thể hình dung ra được. Ok chưa nào? Thứ ba là biểu cảm đó là bày tỏ trực tiếp hoặc gián tiếp những tình cảm cảm xúc của con người trước những vấn đề tự nhiên xã hội vân vân được không ạ thuyết minh sẽ khá là khác so với miêu tả các bạn nhé thuyết minh ở đây đó chính là trình bày thuộc tính cấu tạo nguyên nhân kết quả từ đó nhá sẽ để cho người đọc có tri thức và có thái độ đúng đắn với cái sự vật mà mình đang tiến hành thuyết minh được chưa nào nghị luận là trình bày ý kiến đánh giá bàn luận các cái tư tưởng chủ trương quan điểm của con người vân vân bằng các cái luận cứ và lập luận thuyết phục được không ạ? Và cuối cùng là hành chính công vụ thì chị nghĩ cái này không cần phải à, không cần phải gọi là lướt qua với các em nữa rồi. Đồng ý chưa nào? Sao các bạn đang comment cái gì đấy? Chúng mình có thêm một cái nữa, đó là thao tác lập luận. Đây cũng là một trong những cái mà chúng mình rất là hay được hỏi ấy Đúng không ạ? Đây cũng là một trong những cái mà chúng mình rất là hay được hỏi Thế nên là chị cũng muốn nhắc lại với các bạn nhá Chị cũng muốn nhắc lại với các bạn Chúng ta cũng sẽ có 6 cái thao tác lập luận nhá Vậy là 6 phương thức biểu đạt 6 phong cách ngôn ngữ Và 6 thao tác lập luận Các em nhớ chưa? Hiện tại thì cái cuốn săn 8 cộng này đang có giá là 185.000 Các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá Được không nào? Nhá Nói về thao tác lập luận ở đây này Thì chúng ta sẽ có giải thích, phân tích, chứng minh, bác bỏ, bình luận và so sánh thật ra là khi mà các bạn làm câu nghị luận xã hội hay là khi mà các bạn làm câu nghị luận văn học ấy là các bạn đã và đang sử dụng các cái thao tác lập luận này rồi nhưng mà chẳng qua là các bạn không có biết thôi nhá chẳng qua là các em không để ý nên các em không biết thôi chứ khi mà các bạn gì ạ à chứ khi mà các bạn à, làm một cái đoạn văn nghị luận xã hội hay là một cái đoạn văn nghị luận văn học là các bạn đã đã sử dụng các cái thao tác này rồi giải thích ở đây được hiểu là chúng ta vận dụng tri thức để đưa ra những cái thuộc về khái niệm giúp cho người đọc có thể hiểu về cái vấn đề mà mình đang nói tới đúng không ạ phân tích ở đây là chúng ta chia tách đối tượng ra thành nhiều những cái bộ phận nhỏ sau đó thì đi xem xét kỹ lưỡng từng cái khía cạnh đó. Chứng minh ở đây là chúng ta đưa ra những cái dẫn chứng, những cái cứ liệu để thuyết phục người đọc người nghe về quan điểm chúng ta đang đưa ra về vấn đề. Bác bỏ ở đây là chỉ ra ý kiến sai trái của vấn đề trên cơ sở đó đưa ra nhận định đúng đắn và cốt yếu là để bảo vệ ý kiến lập trường của mình. Và bình luận ở đây là chúng ta đưa ra cái bàn bạc đánh giá về vấn đề nó đúng hay sai, nó tốt hay nó xấu. Và so sánh ở đây cũng là một cái thao tác lập luận để đối chiếu hai hay là nhiều sự vật sự việc với nhau, chỉ ra nét giống nhau nhưng cái mục đích cuối cùng là để thấy được giá trị của từng sự vật một hoặc là làm sáng tỏ, tôn vinh lên cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm hơn. Được không ạ? Thì đấy cũng là 6 cái thao tác lập luận nhá. Các bạn nhớ cho chị chưa? 6 thao tác lập luận. Được không nào? Cái này mới nhiều này. Biện pháp tu từ này mới nhiều này. Nào các em, bây giờ thử kể cho chị nghe xem nào. Xem các bạn nhớ được những cái biện pháp tu từ nào nào. Thử kể cho chị nghe. Xem các bạn nhớ được những cái biện pháp tu từ nào Nào các em nhớ được những biện pháp tu từ nào kể chị nghe xem nào À mỗi người kể một cái xem nào Xem được bao nhiêu biện pháp tu từ ở trong này nào Đây là một trong những cái mà các bạn cũng rất là thường gặp đấy Đúng không ạ? Đây là một trong những vấn đề mà các bạn cũng rất là thường gặp Chúng ta có so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp, nói giảm nói tránh, thậm xưng, câu hỏi tu từ, đảo ngữ, đối, liệt kê, vần vần và mây mây đúng không ạ? À ở đây thì các bạn thấy rằng là ở đây chị thấy các em cũng đưa ra cho chị rất là nhiều những cái biện pháp tu từ rồi. Thế nhưng mà nhá, có thể thấy rằng là dạo gần đây ấy, chúng ta thấy những cái biện pháp tu từ mà thường xuất hiện ở trong những cái văn bản ấy, nó sẽ bao gồm là hoặc là so sánh này, có thể là nhân hóa này, có thể là điệp này, có thể là liệt kê này, À đấy là hoặc là nói giảm nói tránh này Thì đấy là những cái mà rất là thường hay xuất hiện Còn lại ẩn dụ và oán dụ thì nói chung ấy là nó sẽ ít xuất hiện hơn Đúng không ạ? Cái này nó sẽ ít xuất hiện hơn đấy Ẩn dụ và hoán dụ sẽ ít xuất hiện hơn Chủ yếu nhá là nếu như mà chúng ta có một cái tác phẩm thơ chẳng hạn Và chúng ta làm một cái bài đọc hiểu về tác phẩm thơ chẳng hạn Thì chúng mình sẽ thấy là có thể là xuất hiện ẩn dụ và hoán dụ Thế nhưng mà đối với một cái văn bản mà văn xuôi thông thường ấy Thì ẩn dụ và hoán dụ rất là khó để có thể xuất hiện được không ạ? À? Thì các em cũng sẽ lưu ý giúp cho chị cái đấy nhá Còn lại về nhận biết những cái này thì chúng ta thấy rằng nó rất là đơn giản rồi Các em đã học cái này từ hồi tiểu học rồi chứ không phải đến tận bây giờ các bạn mới học đúng không nào? Ok chưa ạ? À? Lưu ý giúp cho chị nhá Rồi Tiếp tục thêm một cái vấn đề nữa mà các bạn cũng cần phải lưu ý đó chính là phép liên kết trong văn bản Được không ạ? À? Phép liên kết trong văn bản thì chúng mình sẽ có bốn cái phép chính như thế này Đó là phép lập, phép liên tưởng, phép thế và phép nối có thể là cái này chúng ta rất là ít khi gọi là va chạm tới Nhưng mà chị vẫn muốn là các bạn sẽ nắm được giúp chị nhá Chị vẫn muốn là các em sẽ nắm được qua giúp cho chị Và phân biệt thể thơ Cái này cũng là một cái rất là đáng chú ý đấy nhá Bởi vì là những cái đề đọc hiểu ấy mà ra vào thơ ấy Thì đa số những cái câu đầu tiên trong cái câu đọc hiểu câu số 1 ấy Bao giờ người ta cũng sẽ hỏi là kiểu thể thơ là gì Thể thơ của cái đoạn văn của văn bản trên là gì Thế thì đương nhiên là các bạn cũng phải có kiến thức về thể thơ thì các em mới có thể làm được Đúng không ạ? các em cũng phải có kiến thức về thể thơ thì các bạn mới làm được Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ lại tiếp tục hết sức chú ý giúp cho chị phần này nhá Các em sẽ hết sức chú ý giúp cho chị phần này Cũng phải lưu tâm về cách gì nhở? À cách phân biệt thể thơ đấy Được chưa nào? Ok không? Thì đây là những cái phần chính đây là những cái phần chính về kiến thức ngữ pháp mà chúng mình có thể dựa vào dấu hiệu để nhận biết này được không ạ? Thêm vào đấy thì chúng ta sẽ còn thêm một cái phần kiến thức nữa Đó chính là phần kiến thức thông hiểu ở đây Được không nào? Chúng mình sẽ có thêm một cái phần kiến thức nữa là phần kiến thức thông hiểu ở đây À, ôi thể thơ à <laughs> Chắc là đã từng nhầm lẫn hay sao hả Hà Phương Nga Mà bây giờ lại bảo là ôi thể thơ nghe cảm giác nó chua xót vậy hả em nào các bạn ơi, thì ở đây nhá, chúng mình có thêm một cái phần kiến thức nữa này Đó chính là phần kiến thức thông hiểu Thì cái phần này các bạn có thể tự chủ động tìm hiểu nhá Đối với trong cái cuốn sách này ấy, thì chị đã đưa ra rất là đầy đủ Các cái vấn đề mà người ta có thể hỏi các bạn về kiến thức thông hiểu rồi Và cũng định hướng thêm cho các bạn cái cách làm rồi Nên các em có thể dựa vào đây để các bạn làm giúp cho chị nhá được không ạ? Phần này sang nghị luận xã hội mất rồi Đây, kiến thức đọc hiểu đơn giản chỉ có như vậy thôi Chia ra làm hai phần Đó là phần kiến thức cơ bản Chúng ta sẽ dựa vào những cái dấu hiệu nhận biết Để chúng ta có thể tìm ra được phương án đúng Hãy lưu ý giúp chị nhá Là khi làm câu đọc hiểu ấy thì các bạn làm thật là ngắn gọn thôi, đầy đủ thôi. Ngắn gọn và đầy đủ, chúng ta không nên lan man và dài dòng. Bởi vì các bạn lan man và dài dòng cũng không giải quyết bất cứ vấn đề gì cả. Nó không khiến cho các bạn có được thêm điểm ạ. À. Nó chỉ khiến cho các bạn tốn thời gian thôi. Nên các bạn sẽ phải lưu ý. Và các em cũng đặc biệt lưu ý giúp chị một vấn đề nhé Đó là sẽ có hai cái dạng câu hỏi được đưa ra về phương thức biểu đạt Hoặc là về phong cách ngôn ngữ Hoặc là về uh, gì nhỉ à, hoặc là về thao tác lập luận thì nếu như người ta hỏi là phương thức biểu đạt chính thì chắc chắn là chúng ta sẽ chỉ trả lời là một thôi nhưng nếu như người ta hỏi là những phương thức biểu đạt hay phương thức biểu đạt thì các em phải cân nhắc xem là trong cái văn bản đấy có mấy phương thức biểu đạt nhá đây cũng là một trong những cái mà chị muốn nhắc nhở đối với các em Bởi vì đôi khi ấy, là bản thân các bạn ấy bị cái trường hợp là chúng ta kiểu bị nhầm lẫn và chúng ta không xác định rõ cái vấn đề chúng ta cần trả lời Thế nên các em hết sức lưu ý giúp cho chị Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị Đồng ý không nào? Đồng ý không ạ? À? Đấy là một cái lưu ý Còn đương nhiên là sẽ có thêm một số các cái lưu ý khác Ví dụ như là cái câu hỏi mà liên quan tới tìm ngữ liệu trong văn bản ấy thì các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn dựa vào văn bản thôi nhưng các em cũng phải tìm cho nó triệt để nhá chứ đừng có nghĩ rằng là a à, mình thấy ở chỗ này rồi mình ghi vào nhưng mà thật ra là ở phần cuối vẫn còn đáp án nhưng mà mình lại bị thiếu Thế nên là chị muốn là các bạn cũng sẽ lại phải tiếp tục chú ý cho chị cái phần này nữa Là chúng ta đối với cái câu tìm ngữ liệu trong văn bản là các bạn phải tìm cho nó hết Nhớ chưa? Phải tìm cho nó hết, phải tìm cho nó triệt để và phải đọc cả cái văn bản đấy chứ không phải chỉ dừng lại ở một đoạn nào đấy. Ok không ạ? Đấy là cái tiếp theo Còn lại đối với cái câu đưa ra quan điểm Hoặc người ta hỏi các bạn là à Bài học thông điệp ý nghĩa nhất được rút ra là thì là gì? Thì các em sẽ phải làm giúp cho chị hai thao tác Cái thao tác đầu tiên Đối với cái dạng câu hỏi đưa ra quan điểm nhá Thì các em sẽ cụ thể cho chị là Quan điểm của các bạn là cái vấn đề đấy đúng hay là sai Nói luôn nhá Đừng có lựa chọn là à em nghĩ là nó vừa đúng vừa sai Đúng thế này sai thế này chỉ cần lựa chọn một khía cạnh Và sau đó giải thích để tương ứng với cái gì ạ Với cái quan điểm của các bạn thôi là được rồi Hiểu ý chị chưa nhá và cái câu hỏi thứ hai thông điệp ý nghĩa nhất được rút ra thì các bạn có thể giúp cho chị làm đó chính là các em nhá các bạn có thể lấy một cái câu ở trong cái văn bản đó luôn Hoặc là các bạn sẽ lấy một cái câu mà các bạn rút ra từ cái ngữ liệu trong văn bản đấy Có nghĩa là các em có thể tự đưa ra cái thông điệp mà các bạn rút ra, hiểu chị chưa? Sau đó chúng ta cần phải có sự lý giải phù hợp Và nói chung là ngắn gọn thôi Nhá Nói chung là ngắn gọn thôi Đấy là lời khuyên dành cho các bạn, được không ạ? Thế thì với thời gian trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Thì chị Hiên cũng đã kịp thời, nhanh chóng được không ạ? À đã kịp thời nhanh chóng để giúp cho các bạn ôn lại về kiến thức phần đọc hiểu rồi. Chị chúc cho tất cả các bạn chiều nay đi thi này, hay mai đi thi này, hay ngày kia đi thi này thì sẽ đạt được kết quả thật là cao nhá. Được không ạ? Nhá, Hà thì sẽ đạt được kết quả thật là cao, đồng ý không? Và chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn thôi Ở trong một cái phần phát trực tiếp dài hơn với những cái phần kiến thức dài hơn Được không ạ? Hãy lưu ý giúp cho chị nhá được không nào? Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì đã xem phần phát trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay Và chị hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé Được không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá Bye bye, chúc các em buổi trưa vui vẻ và đi, chiều đi thi thật tốt nha